rồi ok xin chào toàn thể đại gia đình và toàn thể anh em nha. đó bữa nay mình review cho anh em tất cả loại hộp bầu cua tem nhãn mát ha tem tất cả luôn ha bên mình đều cung cấp hết cho anh em luôn đó tất cả loại loại hộp hộp luôn này đó ba phân hai phân rưỡi đó hai phân bảy bên mình đều có hết nha anh em đó tem anh em mình thích mã nào tem màu nào hình nào đó bầu cua tôm cá gà nai anh em mình thích tem nào bên mình đều có cung cấp cho anh em hết nha đây những bộ tem hiện đại và mới nhất hiện hôm hiện nay ha năm 2022 này đây anh em mình thích loại nào cứ liên hệ cho mình mình sẽ để số điện thoại trên màn hình nha đó anh em mình chơi tất cả loại nào trên thị trường luôn ha từ hết Việt Nam luôn nha anh em mình cung cấp tất cả luôn đó từ bộ hộp luôn nè đây hộp nè anh em mình chơi hộp gì cũng có hết ha như hộp này là hột mới nhất luôn nè đó ok chưa có hình con cọp nè cá là hán đồ nè đây đó anh em mình chơi loại nào bên mình đều có hết cung cấp tất cả cho anh em luôn nha đó và mình sẽ cung cấp biệt luôn anh em ha biệt luôn như bầu bầu cua nặng mặt ha bầu cua xấu mặt đó bầu cua mặt nặng mặt nhẹ ha bên mình đều có cung cấp cho anh em hết ha soi thùng bầu cua có luôn ha bầu cua không tan đó anh em mình chơi tất cả loại nào bên mình đều cung cấp cho anh em hết đó tem đồ nhãn mát đồ bên mình đều có đầy đủ ha anh em mình chơi mẫu mã nào bên mình cung cấp cho anh em mẫu mã đó đó bây giờ mình sẽ review cho anh em là đây là anh anh, anh khách đặt hàng mới đặt hàng mình làm mình làm và mình chưa có gửi giờ mình sẽ review cho anh em luôn ha đây anh khách đặt là con gà con bầu con tôm ha là bầu cua nhẹ bầu cua nặng mặt là nặng bên con gà con gà với con bầu với con tôm ha là ba con đó đó nó sẽ ra ba con xoay nhau nó ra ha nó không sẽ chết một mặt không bao giờ chết một mặt nha anh em nó vẫn nhảy những con khác nha anh em đó anh em mình muốn chơi cái tỷ lệ của nó nặng bao nhiêu phần trăm đều được hết ha cứ liên hệ với mình mình sẽ làm cho anh em mình tư vấn cho anh em anh em mình thích nặng cỡ nào sẽ có cỡ đó muốn 80 phần trăm 90 phần trăm hoặc 100 phần trăm đều được hết ha mình đều làm được hết cho anh em ha anh em nào muốn làm bên hộp giấy hộp xốp ha bên mình đều có hết đây đây là hộp xốp này đó đây là hộp xốp này mình đều bo góc bao cạnh này rồi hết đẹp rất chi là chuẩn ha anh em ha đó mình làm sẵn và chuẩn bị cho anh em chơi cái năm 2022 này ha đó đây là hộp giấy này đó hộp giấy anh khách làm là con gà con bầu con tôm ha đó mình sẽ sóc cho anh em xem cái độ hiệu quả của nó ha mình sẽ làm y như hộp chợ luôn nha anh em không có khác nào hộp chợ luôn đó anh em, xem không khác gì hộp chợ hết nha đó đây mình sẽ sóc ha thùng đó còn cái mà hộp nhẹ nè nhẹ nặng nặng nhẹ này á thì sẽ không có tan anh em mình bao test luôn đây 500 500 Mỹ này đây anh em mình thấy không đó hết nè 500 Mỹ này sẽ không có tan ha nặng nhẹ là không tan ha anh em ha bao cho anh em xé hộp luôn nha đó không có gì ở trọng hết ok chưa đó bao luôn nè đó anh em mình test thoải mái luôn ha test thoải mái cho anh em luôn ha đó lại để qua đây xong rồi ha đó mình sẽ sóc này sóc cho anh em này đó hộp này là hộp nặng nhẹ bầu tôm gà ha đây nhỏ này coi nó ra con gì khác con gì trước này đầy đủ luôn nha anh em bầu con tôm gà luôn ra đầy đủ luôn bầu tôm gà đó anh em thấy cái độ hiệu quả của nó không cái đầu tiên là nó thấy cái độ hiệu quả của nó không đó bầu tôm gà này đây. sóc hộp nhảy tưng lên sóc bình thường anh em mình chơi sóc bình thường nó sẽ ra đều ba con đó ok chưa đây có bầu có tôm nè đó anh em mình cứ khe ba con đó là lụm tiền ha đó không có cửa nào mà không ra hết đó anh em mình thấy chuẩn không hồi nãy là bầu tôm gà bây giờ là bầu tôm đó tốt này sốc mạnh lên thoải mái luôn ha món nhảy sao nó nhảy đó dở nè lại bầu tôm gà ok chưa chuẩn không em ba con đó cứ ra đều ba con đó anh em mình thích ra mặt nào thì cứ liên hệ qua bên mình ha thích ra con cua con cá nai gì đó liên hệ qua bên mình để số điện thoại trong hình đó anh ơi anh phải làm cho em nặng mặt này mặt kia đó mình sẽ làm trực tiếp cho anh em luôn còn anh em nào mà xa thì mình sẽ gửi bên bưu điện hoặc là gửi xe về cho anh em ha còn anh em nào gần thì lên trực tiếp bên mình test hàng trực tiếp luôn nha anh em đó mình sẽ bao cho anh em test hàng trực tiếp luôn ha về cái bộ môn bầu cua này ha đó góc này đó đây nhẹ quá đó ok chưa đó nè, có bầu này ok không em đó không bây giờ là ba con đó đường nào cũng sẽ ra một con ha anh em mình canh anh em mình đánh nha đó mình sòng sới anh em mình làm ra ha cách chơi anh em mình tự chơi còn hộp thì mình sẽ làm cho anh em và mình chỉ cho anh em còn anh em mình chơi như thế nào thì anh em mình tự suy nghĩ anh em mình chơi ha đó đây sóc này đó mình sóc cho nó nhảy đều luôn đây mở này có tôm có gà này ok cho anh em chuẩn không có tôm có gà này à. đó anh em mình chơi thì anh em mình cũng biết rồi cái độ hiệu quả của nó là cỡ 70 đến 80 phần trăm nha anh em đó. còn anh em nào mà chơi hộp shop á nó nhảy còn mạnh hơn nữa nó nhảy nhảy nhẹ mà hột shop mà nó đâu có kêu như hộp giấy đâu anh em nó nhảy rất chi là đều luôn ha đó nó vẫn ra là đầy đủ những gì mình mong muốn ha được gọi là cũng cũng được gọi là hộp như ý đó anh em đó như ý muốn của anh em đó ok ha đây sóc cây nữa nè đó ok chưa mở này bầu tôm gà ok không em ok không đó ba con ra chuẩn ba con luôn anh em mình thích ra mặt nào có mặt đó ha đó trên thị trường á, thì có rất là nhiều nhưng mà đây bên mình cam kết là bên mình làm chuẩn trăm phần trăm cho anh em luôn nha đó cam kết cho anh em luôn chuẩn trăm phần trăm anh em nào thích cứ lên tận nơi tận cơ sở liên hệ đó test tận nơi luôn ha đó xong cái bộ hộp này là bộ hộp uh, nặng nhẹ ha còn đây anh khách cũng đặt thêm bộ này nữa là nai cá gà ha đây nai cá gà đó mình chưa có gửi đó mình quay video xong mình sẽ gửi cho anh ấy ha đó mình sẽ làm cho anh em xem đó những cái hộp này mình sẽ quay về cái video lần sau ha tại thời gian nó cũng có hạn cho anh em ha thì thời gian có hạn đó còn anh em nào á, muốn test muốn bóc hộp hay xẻ hộp thì mình sẽ quay về cái cái hộp này đó mình sẽ xé ra tại mình chưa có dán tem mình sẽ xé ra cho anh em xem luôn còn cái độ hiệu quả nó như thế nào vậy có cái tan gì trọng không ha đó còn anh em mình á, chơi những bộ hộp mà 5 năm đấu trường bên mình cũng làm hết nha anh em đây hột 5 năm đấu trường này đẹp không anh em rất chi là chuẩn luôn đó bo góc bo cạnh đầy đủ đều đẹp cho anh em luôn đây anh em mình chơi hai phân hai phân rưỡi hai phân hai hai phân bảy ba phân bên mình đều làm hết nha anh em đều làm hết cho anh em ha cái mùa năm 2022 này đó bao cho anh em luôn anh còn cái mẫu mã mà tem á anh em mình thích tem nào cứ liên hệ cho bên mình hỏi anh ừ anh có những loại tem nào chụp gửi cho em em thích tem nào em lựa tem đó mình sẽ dán cho anh em đó còn đây là mình để hộp hộp hột trắng sẵn nè anh em nào thích tem nào thì mình sẽ dán vô tem đó cho anh em ok chưa nó rất là nhiều loại tem luôn mẫu mã nào mình cũng có luôn ha rồi kết thúc cái video này á anh em mình xem video thấy hay thì đăng ký kênh subscribe kênh cho mình ha bật chuông đó để được xem nhiều cái video hay hơn nha anh em đó.